ngày lòng buồn nhật là ngày chơi đổ cơn mưa mà sóng mê đến đêm nay vẫn chưa về lắng nghe đêm gió buốt nhẹ trôi thả hồn giữa bao suy tư buồn phiền một ngày vui đến sau vẫn ngày sau vẫn sống như bao nhiêu người vẫn cứ chờ vẫn cứ đợi và vẫn cứ thương vẫn nhớ người cũ dù có chuyện mình chẳng phận mười vẫn cứ vướng hàng trăm nỗi buồn đến từ người từng thương ta đã từng ôm nhau rất chặt chẳng nghĩ rằng giống tố kéo qua thế rồi khoảnh khắc nào đó thứ duy nhất cũng chẳng theo ta em vẫn là em cũ ngày xưa chỉ khác là không còn yêu ai nữa không còn tin vào những lời hứa hoa bông đẹp cũng trụi tàn sau đêm mưa cũng cố quá khứ để lấy điểm nuôi mầm tình yêu hiện tại và em cũng vậy nhưng có điều lý trí ngủ lâu gõ cửa rồi vẫn chưa tỉnh dậy em không nhớ rõ lần cuối cùng gặp anh khi nào nhưng em nhớ rõ ngày bắt đầu của những thương đau hôm qua anh lại xuất hiện vóc dáng xưa chẳng gì thay đổi anh thoáng qua như mây trôi thực tế giờ đừng xưa thay lỗi thực tế giờ đừng xưa thay lỗi lặng nhìn ai đang đi bên một người lặng không đành tâm cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau lắm nước mắt sau ngàn nụ cười vì đâu phải có chấp đến như vậy lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buồn em cứ nói mình thật hạnh phúc kể từ khi con tim bị anh thuyết phục cứ nghĩ mình sẽ bền lâu cùng nhau vì ngày sau đâu ai biết được đằng sau mình chẳng thể một lần vì nhau dần vật nhau những điều không đáng kết quả cuối cùng đến ly tan anh đâu biết tình em sâu nặng bởi khi buồn chỉ biết lặng thinh nhưng em hài lòng với quyết định thử một lần phối duyên trời tính em không níu lại những mong manh tập sống như hoa bất tử khi không anh chúng ta trở về như lúc mình chưa đến đóng vai người lạ từng quen chuyện tình mình không trọn vẹn hạnh phúc thoáng qua còn lại toàn cay đắng anh đừng bận tâm buồn hay vui thì cũng qua ngày nhưng nếu một lúc nào đó có mỏi mệt anh cứ về đây mình không thể nào yêu lại lần hai nhưng nếu có cơ hội em vẫn tặng anh tay trái có những nỗi buồn chắc có lẽ cứ chắc chiêu vậy thôi muốn quên cũng được làm im ai đang đi bên một người mắt sông ngàn nụ cười lặng nhìn anh cố gắng cười cho nhẹ nỗi lòng thế sao không đành tâm nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau lặng nước